chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì anh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á ừ. một số cái như là yêu cầu em không được ờ, chu cấp cho gia đình nữa không có cho tiền em út nữa bắt em là đi ờ, khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới trời bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha dạ chưa từ từ ạ sao, sao sao sao sao dạ em em xin đền trước để anh có thể hình dung em như thế nào chứ à. em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không à. có đền được rồi cái tay cứng đền không được lên nói rồi em đền đi đúng rồi yeah. Dạ. nhu cầu hợp lý hợp lý hợp, hợp lý. kế bên nữa thành sát anh nữa. cứ dụ rằng em không thương em đo lường thì dân cặn kẽ bởi thương anh nên em bàn với mẹ Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương Giận thì giận, mà thương thì thương Giận thì giận, mà thương đi thương anh sai đường thì em không chịu nổi Anh yêu ơi xin đừng có giận vội Thì trước tiên anh phải tự trách mình Mời uh, em trai uh, giới thiệu về mình Chào con chào chủ quyền Linh ạ Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ Chào cưng Em tên là Thành ạ, em đang à, làm việc và sinh sống ở Bình Dương Quê của em thì ở Nghệ An ạ Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi 27 Dạ Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường đi quanh quanh Bình Dương thôi À, Bình Dương thôi Dạ Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn Đúng rồi Rồi, mình giới thiệu về à, mình đi nào à, Em xin chào à, chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh à, Chào toàn thể khán giả của chương trình Em chào anh ở bên kia bờ rào <laughs> luôn hả cưng bình tĩnh cưng không có vấn đề gì cả anh bên kia bờ rào tình yêu đó em tên là mai thị hiền à, hiện tại em đang là kiến trúc sư em làm việc tại à, quận 1 trời wow. hai người hợp vậy ta con gái Người... mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha gái kiến sư trai là kỹ sư cầu đường thôi sẵn đà em nói luôn đi điểm mạnh của mình là gì điểm yếu của mình là gì dạ dạ điểm mạnh của em là em biết hát em biết vẽ uh, em biết ờ, đờn em biết đàn sơ sơ ừ. <laughs> Có dạ. điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên cho nên nãy giờ em nói không được á Em hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè Em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó Dạ em hay quên thì là dạng như là Em hay quên tên của người mới quen này hoặc ừ. là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á quên đem tiền là... theo dạ <laughs> rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không dạ không quên nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được không trả được rồi dạ. ai mượn tiền em có quên không à, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ vậy hả dạ ừ chút xíu chị mượn nha <laughs> dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này ừ, đi à, ăn, nợ đi, rồi. đi đi chợ nợ đi, đi đổ xăng nợ, đổ xăng nợ dạ. rồi hay đi về trong viết cái giấy nốt á ừ. là nợ bạn này 200 ngàn ờ, nợ chủ quán 35 ờ, ngàn ừ. nợ anh Go Việt 15 ngàn vậy đó ừ. xong rồi từ từ em trả vậy đó hả dạ. mà có trả hết không dạ hay trả là ờ trả hết thôi thôi trả hết thì cũng được bạn ơi bạn bên kia bạn có nghe không bạn, bạn thành bạn nghe mình à, ưu điểm nhược điểm gì nói cho đàn gái nghe luôn đi thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này vui đồng năng động năng động em thì rối năng động vui vẻ biết quan tâm người khác có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng năm sao thì không được nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok tốt có tật xấu gì không tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng anh nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ít thôi nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được không nghiền đâu anh nhá chị là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi nhưng cũng không phải là nghiền đâu rồi mấy mối tình rồi cưng thành <laughs> dạ em chưa chị ơi nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á ừ từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu dấu dấu vậy thôi mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm không có cái gì hết tới giờ luôn dạ quê rồi không yêu luôn tới giờ <laughs> quê luôn cũng phải quê đâu anh cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi đi học thì lâu mà học đi con chứ đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái em mới bảo là lúc đi học thì mẹ cũng cho giờ con học xong lại đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ qua được là giờ đi làm nữa gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp xúc với bạn nữ ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á ừ ha dạ. nửa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi thấy thương không thấy đàn trai tội nghiệp không ừ ta lo đây. sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi qua hỏi để qua coi coi ừ. sao chờ chút nha em trai à, dạ. mình cứ ừ. chân thành để mình trả lời có hay không có mình trả lời à, luôn chào em gái dạ em chào anh quỳnh linh ừ. em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức hai mối tình chính thức là dài không Dạ, hai mối tình chính thức thì cũng ờ, cũng tầm 8 tháng thôi Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì ờ, chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh đấy lại gia trưởng Kiểu như áp đặt em á ừ. một số cái như là yêu cầu em không được uh, chu cấp cho gia đình nữa không có cho tiền em út nữa bắt em là đi uh, khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước rồi mới cưới Trời ờ, có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận ừ. được thôi bỏ đi quên đi Vậy quên đi kỳ hãy hướng về cái chàng à. trai 27 tuổi bên kia rào nghe thế có bắt dạ. người ta dạ. đi khám sản phụ khoa gì không <laughs> hả chắc không đâu anh có bắt ta có con trước rồi mới yêu không có dạ, cưới không cái rồi em đề, đề cập tới có bắt người ta không cho tiền gia đình không thì nói chung á cái cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được vì mình, anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ đúng rồi và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa vậy được chưa dạ tốt người bên đây người ta thoải mái vậy đó tốt quá tốt dạ, quá, tốt ừ. quá thay mặt em nói tôi nói tốt quá ừ. rồi bây giờ sao em mong muốn cái người ờ, cái người yêu của em phải như thế nào nói đi cho bên đàn trai người ta ừ. đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm dạ em mong muốn uh, người bạn nam thì uh, vui vẻ một chút vui uh, anh này vui lắm á dạ. cũng <laughs> năng động dạ, lắm á dạ uh, thông minh và chủ động một chút tại vì em hơi em hơi nhút nhát nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích anh nói anh bỏ được mà dạ Mong vì tình yêu luôn. là bỏ được có yeah. cái dạ. câu này anh này là nghiền rầu nghiền thuộc thì có thể cai nhưng mà đã yêu ai rồi là như dạ sự yêu bạn bên kia rồi không bao giờ bỏ được ấy <laughs> <laughs> câu đó là được ghê á câu đó của Binzy cũng ráp luôn đó ừ đàn trai tôi được, đó lắm mà có à. thể lào cai được đó ừ. em không thể nợ cai <laughs> dạ. dạ. nay à, em trai đi với ai thành dạ em đi à, cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ rồi mời đại diện nhà trai nào em chào anh quân lính chị hồng vấn cùng toàn thể à, khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ em là bạn của thanh ạ bạn em là một người à, nắng động thật thà nó có bạn gái không à, nó chưa có chưa từ có. À, từ khi quen nó giờ là năm năm rồi nhưng mà nó chưa có ải nó có quen bạn trai không bên trái thì chưa kiểm chứng vì nó khi nào nó ở mình mình à rồi em thấy đàn gái thì sao nhận xét về bạn gái bên này thì Bên gại bên này à, là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc cả, là hạ thấy. Tình. Ừ. Đàn đàn hay hạ thấy. Rồi, dạ, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với uh, em gái, em rể, một bạn thân với uh, hai bé ở chung phòng nữa. Em gái đâu? đó nhìn là ờ. biết em gái rồi ngồi kế anh anh anh rể hay gì nhìn là em rể em rể hả dạ. à là hai vợ chồng á hả dạ dạ trời Ồ, ơi sao em lại đi trước chị thế nhỉ <laughs> giỏi quá nhỉ dạ chào ờ, chú Việt Linh chào cô em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về ờ, cho anh thôi thì ờ, chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào tình cảm mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe ở nhà ba mẹ đồng ý rồi đó <laughs> cho mình cứ hỏi đi <laughs> dạ trời anh rể cũng dễ thương quá nhờ bạn bè có góp ý gì không đó bạn bè nói ừ. đi cưng dạ em chào à, anh Nguyễn Linh và à, chị Hồng Vân à, em là bạn thân của Hiền từ à, thời đại học tới giờ về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm vui vẻ và Hiền thì sống rất nội tâm bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó và bạn cũng học ngon hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và Ờ, ờ, tiến tới ờ, xa hơn dạ, dạ em cảm, ơn ạ bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha dạ chưa từ từ ạ sao sao sao sao dạ em em xin đền trước để anh có thể hình dung em như thế nào chứ à. em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không à. có đờn được rồi cái tay cứng đờn không được lên đây rồi em đờn đi đúng rồi được. nhu cầu hợp lý hợp lý hợp, hợp lý, lý. đúng là phải đờn trước khi rào mở đảm bảo ừ. rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn quýu luôn á bây giờ là đã là quýu rồi đó ừ. luôn á mình mở rào đi cưng ừ. ơi mở rào <laughs> đó cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè thành bước tới hát tặng bài hát đầu tiên liền hoang quà luôn nãy tao mới đàn rồi thôi dạ tao mới đàn xong rồi hát luôn thì còn chơi luôn đấy ừ <laughs> thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời du dương vào lòng ừ. người luôn ừ. thì em bài hát gửi tới à, bạn nữ cùng chị rồi chủ yếu là bạn nữ kìa dạ Đúng. bài hát được mang tên là chị bằng cãi gật đầu của ca sĩ Giang Nguyện hát ạ rồi ừ. nhìn cô gái đó thành nhìn vô mắt luôn cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian sợ mắt em đôi mắt lại u sầu biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng mày đường về chưa đông đã rét có bàn tay chở che em này cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng dạ em xin hết ạ ừ. hay quá nào. rồi anh tặng quà à, đi mở coi ý nghĩa là cái gì nè ờ, cái tay thành bị té hay sao vậy thành dạ hả tay em bị té à bị té dạ em tặng bằng nữ cái khăn thì à, kiểu giờ trời mùa đông á đi ra đường sáng sớm thì cũng lành nhá thì yeah. Dạ. À, đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi yeah. Ừ. Dạ. thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình dạ, cảm ơn anh <laughs> rồi rồi mình tặng cái gì nè cưng dạ em tặng anh cái ờ, này là cái gối ôm cổ dạ cái này thì ờ, anh đeo thử nha dạ rồi dạ đeo gông vô cổ rồi đó nha <laughs> cái này giống như kiểu là tôi lại vợ là vợ lại tồi đấy <laughs> về vị trí với các bạn được rồi đó ờ, ờ. bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi gặp bạn ở đây thì em em gặp em gặp em ở đây thì anh phải em là người rất tuyệt vời á đa tài đa sắc dạ em cảm dạ. ơn à. anh dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà Rồi, từ từ trong ra ngoài quá vậy hai người mới gặp thả thính gì ờ, thính gì mà bay mà kêu bằng á <laughs> anh có bị gia trưởng không anh, anh nói chung á là, là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu <laughs> dạ. con không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trong trưởng nam thôi còn có chỉ đầu á chỉ đầu đi lấy chồng rồi còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải ra trưởng gì hết thoải mái à dạ có dạ. nóng tính không anh nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á dạ. Ờ, là bạn lịnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi nhưng dạ. mà em có kìm được không được chị được dạ. tin luôn dự định uh, như thế nào thì em, là kết hôn bàn với nhau đi em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á đầu năm năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh ông bà cũng mong coi cháu lắm rồi hỏi đi coi chịu thì em thấy sao <laughs> em thấy sao cứ nói rõ với anh đi em thấy sao thì trả lời anh anh biết dạ với em thì um, ba mẹ em cũng cũng mong em lắm rồi tại vì em gái em nó nó đi trước mặt bên chị ừ. mất rồi <laughs> dạ. thì à, nếu được thì à, trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân bạn trai em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi dạ, dạ chưa thì... chưa em còn muốn hát dạ, tặng thì... ảnh một bài nữa à hát đi. à đây ta đa tài mà à, ta đờn ta hát nữa rồi hát đi em rồi hát đi cưng nè ừ. Dạ, bài đó là bài uh, Giận mà thương Ừ. Ồ, bài đó hay á. Chung nhà em luôn, Hay, quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ, dạ, em bước tới, bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nữ thành sát Anh bên... cứ nhủ rằng em không thương Em đo lường thì rất cạn kẽ Bởi thương anh nên em ban với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương giận thì giận mà thương thì thương giận thì giận mà thương thì thương anh sai đường thì em không chịu nổi anh yêu ơi xin đừng có giận vội vì trước tiên anh phải tự trách mình rồi em nói luôn đi thành muốn gì nói với cô ấy luôn đi anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em để mình tiến xa hơn ạ rồi về ghế ngồi đi dạ. được rồi đó <laughs> suy nghĩ thật kỹ sau vài tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn đúng á. rồi thích đó. thì cứ bấm thích là bấm Bất liền lúc đó nào. thấy chưa bấm liền luôn rồi xong ừ. không cần phải đếm nữa rồi, rồi, Thanh, cứ tới đi bây giờ mình nắm tay được rồi đó chính thức hẹn hò rồi đó tay em lành ngắt luôn này lành ngắt luôn thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả đây là mối tình đầu của cậu ấy nụ hôn đầu đời đó được không <laughs> dạ bình tĩnh để nguyên từ từ chưa được rồi anh đầu tiên mà nó phải đúng rồi anh linh nói đúng có đó. chiều sâu chút xíu chuẩn bị một hai ba hôn hết sâu vào rồi hả cảm ơn anh nó đỏ mặt hết trơn rồi